Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ẩn mình chờ thời Phạm Bình Minh tung đòn hiểm loại Trương Hòa Bình. Ngồi ghế Phó Thủ tướng thường trực nếu mà không có gì biến động thì sẽ được kế thừa chức Thủ tướng Chính phủ. Chỉ khi nào Thủ tướng quá mạnh thì Phó Thủ tướng thường trực mới bị chuyển đi nơi khác. Ông Võ Văn Kiệt, ông Phan Văn Khải, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Xuân Phúc đều theo sự thừa kế hiển nhiên đó mà đi lên. Có ông Nguyễn Xuân Hùng thì không được thừa hưởng như thế vì ông Hùng vướng phải cái bóng quá lớn của Nguyễn Tấn Dũng. Lúc đó, tức là vào năm 2011, ông Nguyễn Tấn Dũng đã quá mạnh nên Nguyễn Xuân Hùng không thể loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng mà phải né ông Dũng tạm chấp nhận, chấp nhận chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội như một giải pháp an ủi. Đây là hình ảnh lẽ ra ông Trương Hòa Bình là người thừa kế chiếc ghế thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc để lại, chứ không phải ông Phạm Minh Chính. Được biết vào năm 2016, khi mà đại hội 12 diễn ra, nhờ ông Nguyễn Phú Trọng loại được Nguyễn Tân Dũng mà Nguyễn Xuân Phúc được thừa kế chiếc ghế thủ tướng như là điều hiển nhiên như vậy. Ngồi được chiếc ghế thủ tướng là nắm quyền lực lớn thứ hai trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điều hết sức thuận lợi. Tuy nhiên, sau 5 năm ngồi chiếc ghế thủ tướng Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có gây dựng được sức mạnh cho mình, nhưng ông lại không làm được như ông Nguyễn Tân Dũng trước đây, nên mới có một nhiệm kỳ mà ông Nguyễn Xuân Phúc đã phải ra đi. May mà còn vớt vát được, giải an ủi là chiếc ghế chủ tịch nước, chứ không thì ông Phúc về nhà cũng đuổi gà như ông Trần Quốc Vượng mà thôi. Như vậy, trước đây, ông Nguyễn Xuân Hùng không thừa hưởng ghế thủ tướng, chẳng qua là vướng ông Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên, hiện nay, ông Trương Hòa Bình vướng gì mà là cuối cùng đã bị đá văng ra khỏi Bộ Chính trị chứ không nhận được giải an ủi như ông Nguyễn Xuân Hùng trước đây. Được biết, ông Trương Hòa Bình đã trở nên bơ vơ sau khi ông Trương Tấn Sang mất hết quyền lực. Ông Trương Hòa Bình, Phạm Minh Chính là hai nhân vật nhắm vào ghế thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Trương Hòa Bình được Trương Tấn Sang hậu thuẫn lên đến chức Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, muốn lên cao nữa thì đó là năng lực của ông Trương Hòa Bình chứ không thể cậy nhờ gì ở ông Trương Tấn Sang được nữa vì ông này đã về hưu rồi và sức ảnh hưởng như vậy cũng sẽ bị hạn chế đi rất nhiều. Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang có một lợi thế là ông từng liên minh với ông Nguyễn Phú Trọng trong nhiều năm để lấy dần sức mạnh về cho văn phòng Trung ương Đảng. Cú lật kèo ở đại hội 12 vào năm 2016, trong đó có công không nhỏ của ông Trương Tuấn Sang. Tuy nhiên, sau khi ông Trương Tuấn Sang về vườn thì ông ta không còn ảnh hưởng gì nhiều đến chính trường ở Trung ương nữa. Đây là hình ảnh ông Trương Tấn Sang, người được cho là đã từng đỡ đầu cho ông Trương Hòa Bình. Được biết để có cú bẻ kèo từ tránh án tòa án nhân dân tối cao không mấy quyền lực sang ghế phó thủ tướng thường trực, đó là do sự giúp sức của liên minh Trọng Sang. Việc hỗ trợ ông Trương Tấn Sang bẻ lái cho Trương Hòa Bình như là sự trả công của ông Nguyễn Phú Trọng cho thế lực ông Trương Tấn Sang. Thực tế thế lực ông Trương Tấn Sang là thế lực miền Nam và thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng là thế lực miền Bắc. Hai thế lực này độc lập nhau chứ không phải là một. Họ chỉ biết liên minh với nhau để chống lại đối thủ chung trong giai đoạn đấu đá mà thôi. Khi đấu đá đã ngã ngũ thì đường ai lại nấy đi. Vì vậy mà từ khi ông Trương Tấn Sang hết quyền lực thì ông Trương Hòa Bình cũng bơ vơ ở Trung ương. Ngồi chiếc ghế ở Phó Thủ tướng Thường trực đầy quyền lực mà không gây dựng được vây cánh đủ mạnh thì đó là lỗi của ông Trương Hòa Bình chứ không thể trách ai cho được. Ông Trương Hòa Bình ngồi ở ghế Phó Thủ tướng Thường trực mà cậy ông già đã phải hưu Trương Tấn Sang thì làm sao mà có tương lai. Có thể nói ông Trương Tấn Sang đã đặt kỳ vọng vào ông Trương Hòa Bình thì cuối cùng cũng là một thất vọng ê chề. Phải nói rằng nhiệm kỳ 12, ông Trương Hòa Bình là người miền Nam có vị trí được đánh giá là không thua gì vị trí trưởng ban tuyên giáo của ông Võ Văn thường. Tuy nhiên, Ông Thưởng thì lên, ông Bình lại xuống. Qua những diễn biến trong trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy rõ rằng ông Trương Hòa Bình đã không thể cạnh tranh nổi ông Phạm Minh Chính. Qua 5 năm làm Phó Thủ tướng Thường trực, người ta thấy ông Trương Hòa Bình vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt sau lưng ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì lại phạm sai lầm, tranh đoạt chức Tổng Bí Thư mà cuối cùng không đoạt được chức Tổng Bí Thư và chức Thủ tướng cũng bị mất nốt vào tay Phạm Minh Chính. Trong khi đó, Phạm Minh Chính là một người bên ban bí thư không liên quan gì đến chính phủ, mà ông ta vẫn có thể bẻ lái sang chính phủ, chiếm mất một suất dành cho ông Trương Hòa Bình. Thế của ông Phạm Minh Chính đã ngấm ngầm xây dựng từ nhiều năm qua, đặc biệt là những mối quan hệ với Trung Quốc. Điều đó giúp cho Trương Hòa Bình không có được và kết cục điều gì đến đã phải đến. Và cuối cùng thì ông Phạm Minh Chính đã thắng ông Trương Hòa Bình và lượm được chiếc ghế thủ tướng đầy quyền uy. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình thiếu mối quan hệ thân thiết với Bắc Kinh. Nói về việc bắt liên lạc và tạo mối quan hệ với Bắc Kinh thì cánh miền Nam giỏi hơn cánh miền thì cánh miền Bắc giỏi hơn cánh miền Nam, đó là một thực tế và cũng chính vì lợi thế đó mà cánh miền Bắc nó loại cánh miền Nam ra khỏi tứ trụ ở đại hội lần thứ 13 lần này. Cánh miền Nam chỉ giỏi kiếm tiền mà thôi, trong đó ông Nguyễn Tân Dũng là người phá nát nền kinh tế đất nước để tạo nên quyền lực đồng tiền cho bản thân ông và ông từng xây dựng sức mạnh như thế. Tạo sức mạnh bằng con đường ngoại giao với Bắc Kinh thì ông Trương Hòa Bình chỉ là con số 0, còn ông Phạm Minh Chính là con số với số dày, đồ sộ và hết sức kinh nghiệm ngay từ khi là bí thư Quảng Ninh thì làm sao mà ông Trương Hòa Bình có thể so sánh cho được. Vì thế ông Trương Hòa Bình thất bại cũng là phải. Ở đại hội 13 lần này ông Trương Hòa Bình ở vị trí gần tứ trụ hơn Võ Văn Thưởng nhưng cuối cùng ông Trung Hòa Bình không thể vào được. Và Võ Văn Thưởng cũng không vào tứ trụ nhưng được chức thường trực ban bí thư là một trong năm vị trí chủ chốt của Bộ Chính trị cùng với bốn vị trí còn lại của tứ trụ. Và thông tin thấy rằng ông Phạm Bình Minh chính là đối thủ ẩn mình của ông Trương Hòa Bình. Ông Phạm Bình Minh và Bộ Chính trị một lượt với ông Trương Hòa Bình cũng là Phó Thủ tướng nhưng chức phó của ông Phạm Bình Minh quyền lực vẫn thấp hơn chức phó của ông Trương Hòa Bình. Ông Phạm Bình Minh nắm Phó Thủ tướng từ năm 2013 khi ông Trung Hòa Bình còn là tránh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Phạm Bình Minh ở chính phủ trước ông Trung Hòa Bình nhưng cuối cùng nhờ liên minh với Nguyễn Phú Trọng, ông Trương Tấn Sang đã đưa Trung Hòa Bình vào chính phủ phóng tay trên chiếc ghế béo bở mà ông Phạm Bình Minh đang nhắm vào. Đấy dường như là một cú tạt ngang cơ và cướp mất cơ hội của ông Phạm Bình Minh. Cú tạt ngang này làm cho Phạm Bình Minh phải ngầm ngùi dậm chân tại chỗ ở chức vụ cũ tại chính phủ. Tuy nhiên, khi liên minh với ông Trọng và Sang dã đám thì ông Phạm Bình Minh không bỏ qua cơ hội phục thủ, lấy lại những gì đã mất. Đây là hình ảnh nhắm vào chiếc ghế thủ tướng, ông Trương Hòa Bình dường như quên mất ông Phạm Bình Minh đang đứng phía sau. Được biết, theo nguồn tin dò dỉ, mới đây, ông Phạm Bình Minh sẽ làm Phó Thủ tướng Thường trực, vị trí bóng Trương Hòa Bình để lại. Đây là nguồn tin khá khả tín, có lẽ đợi kỳ hội Quốc hội tới sắp tới thì chính phủ mới sẽ công bố danh sách nội các và Phạm Bình Minh mới chính thức giữ chiếc ghế quan trọng quyền lực nhất trong các ghế phó thủ tướng mà thôi. Phạm Bình Minh là người ít ồn ào, ông là con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Cơ thạch. Tức ông là một hẳn sống đỏ, có lý lịch cũng rất khủng. Ở thời điểm này, ông Phạm Bình Minh mạnh hơn Trương Hòa Bình. Hơn nữa, ông Phạm Bình Minh là người nhiều năm làm trong ngành ngoại giao, nên ông tạo mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh thì không khó khăn gì cả. Dư luận đánh giá rằng ông Phạm Bình Minh không như cha của ông. Ông Phạm Bình Minh tỏ ra thích ứng và chiều lòng Trung Quốc hơn. Ông Phạm Bình Minh mất điểm trong mắt dân nhưng ông ta có điểm cộng với Trung Quốc. Và đó chính là vốn chính trị vững chắc để ông tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình. Và rõ ràng một đòn hiểm của Phạm Bình Minh làm cho ông Trương Hòa Bình không thể đỡ nổi. Ông Trương Hòa Bình mắc vào sai nhầm y hệt như ông Nguyễn Xuân Phúc là nhắm vào chiếc ghế cao hơn mà để mất chiếc ghế mình đang có. Cuối cùng, ghế mình không giữ nổi và ghế mới cũng chẳng đạt được. Tuy nhiên, có cái khác là Nguyễn Xuân Phúc còn có được giải an ủi là chiếc ghế chủ tịch nước, còn ông Trung Hòa Bình thì trắng tay. Phạm Minh Chính dường như đã ẩn mình đoạt chiếc ghế của Nguyễn Xuân Phúc thế nào thì Phạm Bình Minh cũng im lặng lấy chiếc ghế của ông Trương Hòa Bình y hệt như thế. Chính trị là thủ đoạn, nhiều khi nó rất hiểm ác chứ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Kẻ ồn ào có, kẻ thâm trầm cũng có. Thông thường kẻ thâm trầm sẽ giành được chiến thắng bất ngờ, ít nói, tính toán, nhiều và giấu mình là đòn hiểm mà ông Phạm Bình Minh đã thực hiện. Thông thường kẻ tham vọng lớn mà không lượng sức mình thì dễ thất bại trong thời khắc quyết định. Cũng như ông Nguyễn Xuân Phúc, với thất bại này của ông Trương Hòa Bình thì hoàn toàn có cơ sở để thấy rằng ông Trương Hòa Bình không thể sửa chữa được nữa và cũng là thiếu chiều sâu trong các thủ đoạn chính trị mà ông Trương Hòa Bình đã góp phần làm cho miền Nam đã sạch bóng trong tứ trụ khóa 13 này. Đây là hình ảnh sự nghiệp chính trị của ông Trương Hòa Bình đã kết thúc. Nói về thủ đoạn chính trị thì ông Trương Hòa Bình còn thấp hơn thầy mình một bậc. Ông Trương Tấn Sang rất biết chọn đối thủ để liên minh, tạo đà cho bản thân. Bằng chứng là ông đã kết hợp với ông Nguyễn Phú Trọng và đạt được kết quả đáng khích lệ. Và một trong những kết quả đó là chức Phó Thủ tướng Thường trực